Wana po ni siya shiatet demek go Jesus guinam kaicho, baicho a agahit jamak shijetuguk, hupkaich. A pingu kora, ya mo mam aina paijog dasis nam voin bait jaguhatkam. Hinpal bu jap na joy puito kuga le na pichashin chudak banyot. Shihamat to dab jihad kam na nawa machia na pirtup tum da ap gio an. na nawa machia na nyan ha shui pirgu kam na haj a pingu kora. Na pichpuin chudak banyot na nyan ya haam kam mukia jihad kam. nam wa mi jir po ni ba himachia na pir top tom da wa mi jir ba bain kana nyabai ji ka jamak na pichuk po hadai bu huk dir nam po ni humboi aya kugun umatwam mate hingu koran abdai a pirga kam na hu jo ingan gio an nyu matwan mat na nir top tom da na pich ban hot ni muhabai ji ka an hu mam kam yaj ba im do kam wap tu do ya hingu kora hanu in chudat guhat kam na pichuk kashin chudak ban hot Shiva dainen watenir na pinwami jamudir koingan terno mutwanyas. na nyuwa giyo mu ifahimia ba mua pumbui na pgili mhitaga kam. Na chwa giyo maa puh wapto ika. Na mwa mi jirwa machia guhaat kam na nyan haa shwi pirga kam na haj ap. Siya po wuhuk dir na chichwa mi jirwa pdo ji on ingan. Wuisa nich pui bahamat tu da guhaat kam na pasir tum kam ingu kora. Na pichuk pish puha day wuhuk dir na mpo nyiban kait gada. Na nyuwa mi jir po nyibaha agi nya na pirga kam. Wa shib day na mi pui bahim na nyashtuha agi nyumaham kam. nên gu anh bộc khai kam ya oi de habui washma dam nan an pui pir tum kam na haj ap nap gi lim hir ga kam pui kun ya wis chu ai chu nên pu chu dunia nan gu ha agin wis na pi chu ca sin chu dak ban hot wa wa te hu gi nam wis ha hur kun nan an sil kam bam mudr him a pom voi na pi ban hot gyo nam mi pui ba him na pi chu ka sin che nan tu ha a gi ja wa an ji ha am kam soi elin na mu quan kai chu nam hin voi ba te hu gi cham to goi nam chamin khu gal jat chamin voi te hư gi nagugui nam hư gan hin vui bat hư gin vui sham a pom vui bat hư gin hin gu kora nagugui nam hư gan hin vui te hư gin hirdi pujam gui nam a pom vui te hư gin nagugu tu nor an gan vui shir ab gan ka gyogu tu nor ab gan hin gu kora vui shupir an gan ka shiv vui shvash ma shvashma dam jin amin kai chunan an hirgu kam katihab oiru Ava haam katanoi jijan gu koraji nam hư kwan kai chunam dư ya hibi ya ji oin gan ban nên Nengo angio moha kohwa bui cho áp ông a pomboi. Nam wacham tu ban ma magat man yo kup du kat gam hami pu him dan apasi a gỡ cầm kam ghi lên mis uan kin kuk. Hap na hasat nat man yo kup du kat ma pit ja. Nago an nan hu sabum oi limuk. Siam đi cham tu man hinyak gak mai gui hi. Nengus bai hanuk de jat. Gam na nyapal win chun đặt tuis ai ban. đại cho siam di gwi na ma sikin kusa nam voin bui janawa mai wa gusis nahash popochom kendashish nabanum kugal na tashtumu anakuhuk namji agtup kaich. Poni nyak tui kaich tinggu koraha am kamji namhuk kwan kaicho. Namwashi huk gamup tui kaap nahash an. Shiv nan kap baya kap tui hawui ageo pushwa. Nanwa pukmo mui wahimia bam menappai ja. Namwa cham pukmo hashim anda. Nam gubush pich guhat kam washabam kinyam anwan kaicho. Gam nam champu yak katohim namashtuhim dur. nam go dai pui phisa kwa tu dan chu na nya sha ka ag ing gum ni ok na pi chu ka jin chun ko gu cham to hin mo has ka ing kemop ka ina pusi bhawai ji ka ya dir ji on gan ha pi dai nap ka hanuk de ja pi nya cham pai ji him dat hu wa yat gi ja gu ji yat kum nam gu ji bar hai cham to pu yak ka to him am na has gu nam cham hin woi to hu gi dai nam mi pui wa tu dan chu na phu ka shi a hin gu ko ra hap na has an nen mi pui shi him na phu ka shi a ah wa shi ha nei ja ta nuk de ja Namgu tehun jatme ipoi wahim na pichu kasin chun nan chuha agija. Washma dam na cham tu iat dagum ni ok. Waji nam huk wan kai chu na ya ho tanit nyam tuha agin pugu hai hat kam nam chakui tehu gin an hinyoi. Hap na haj an nyapit ban hot nan ya tuha agija guhat kam ji oin gan ban. Pu ni nya ko patut da jin hadon. Wa an shi pu hi chu ku gal na pichu kasin chu dag ban ho tingu kora nam wan chugi po yakob gọi kugwal yaji nam huk wan kai cho nên ít ya hot nam to ha agin puguhat kam nengu ba ha agin na pasha kishku kam nuin kugu cham to hinan mo dai ji ha am kam soim tud dengu ra nam huk wan kai chu shif ha pisia gwi nam huk to hun jan bui gatuk nam pa jog bai chu ha gia yaji na ít ya hot nam to ha agin po Afa puisia nơi yata nuk da yan gư ra nam vạch bai kai chit vui jitman yo kup du ka nam huk wat hun yach bui hab na hajaj na tmaan iim dap do ka tmaan ni okup dok. Nam wa po ni jo hi ba hi ma chia gu hai hat kam nam cham te hu gi nya pit sil ka ma ba nyot na nya hap pi to ha a gi jagum ni ok. Gam nam wa ma chia up na ba pi nyi voip to i ji. Gyo an ya dar mu ha kum voip to i ji up. Nan gu an po i pisha hoi gan ji nam van kai cho. Po i up na pas si nyoi gan a pin gu kora. An po cho mi ba im do ka mu pa ma na pi chas cho mi ma an. Namwa kun hijbai ka ichetman ye o kubduk ka gamma. Hap na haj at netman im nabduk katman ye o kubduk. Wa puitay ulin in hingu koran ang gamma hawip to ingidagwa im daban. Hap na haj ap na pinwoip to ije. Namwa shahuk gamuptut man im nabduk hap to silkam. nam wa bahi machia jo gi wa gui nam cham te hug in na pi jap ba nyo tia ji o ing nan pui to ha a gi ja na pa shui pi sha hoi gen gui nam wa te hug in hin woi na pas sin hoi gen an Waj'a ihingu kora namvuj bam aya gatuk nen pep to ikagwena pichuk poi baha hurtu danam hinyo itahinja. Namwa machia nan anha shwi pirga kam na haj'a pingu kora. Gam nan vhug dir pushait na moji oin gan hova hait jilia. Wa goi nam hug cham tu hug in na pijab banyot. Pucham jomma dam hingu kora. Nam gu cham hug jam tu gia gumashik. Nap gu gilim hich oan kin kuk. Dai goi nam hug wa tu hug in na pijab hot nam wa shimmat. hap na haj an yan hij bai sim ma ting gu kora. Wu shan wa ha agin na pasir tum kam hing gu kora. Gam na pir top tum da. Pui na pi chu ka shin chun. Gyo na nyupa tut da na siya koni chwa hi an ya dir. Bahos sa inyo mai na nyam kam ya ha gu gu shin ja. Gam na ha mat tun ka nam hashak mi pu him na na pasi ya ha. Nam wa mi jir ha pak pui pi sha hoi gan da guhai na pasi nyo i gan an.